tới giờ thấy không ảnh nào ngầu không phía dưới xa kia là à, cái đường nước dẫn à, nước thủy lợi à đây chỗ này là bộ nước dẫn nước thủy lợi nữa các bạn đây chạy cái cái chỗ khu nghiệp mà để đưa điện à, mà tấm lưới lưới điện nhiều quá cường à, cái mặt trời đó để lấy hoạch lên cái đồi ta trồng cái từ cái này mình đang xuống rồi rồi là thôi dạng đi xuống đang xe mà đang à, đi xuống xuống dốc luôn nè mình quanh qua nè đó à, đây là cái đập mà mùa này chưa nước chưa nước chưa lớn chiều anh em mình vô ăn ờ. đó. chiều anh em mình ăn mùa này à, nước chưa lớn môi chưa có mưa nhiều đó đó vẫn còn khô cả thấy không ờ. đó đó nhưng mà ở đây cỏ chắc nhiều lắm rồi đó cái chỗ uh, rồi á giờ mình càng ngày càng vô càng vô dân độ các bạn đó cái đồi à, bữa nay các bạn nhìn đẹp chứ mấy bữa trước à, nắng quá nhìn sơ sát lắm cháy khô hết luôn ờ. kia kia có cái đồi cao su rồi à. đó là đồi cao su nhỏ đó bạn đi đi á nó bị bị bị đào phía ngoài thôi luôn được mương thủy lợi nè mương thủy lợi này là nó nói giữa ba cái đập lớn ở ờ, trên cái huyện châu đức à, đập sông rây nè nói qua đập đá vàng, đập đá vàng rồi nói qua đập đá đen à, dẫn nước trong cái kênh nước à, đóng hạn hán cái này bị lên nãy rồi mình đi xuống cái thùng lũng mà cái này mình đi thang này à, lên cả cái đầu lên nè à. Dạ, cái này cũng là cái đồi nhỏ bạn mình đang đi à, cũng trên cái đồi nhỏ đường này làm trên cái đồi nhỏ 800 hecta hả là 800 hecta dạ. gì lên những khang nè đang, đang xây bờ tường đó là nhà lên đó đây trồng khoai mì rồi nguyên miếng ờ, ruộng lớn là trồng khoai mì rất là nhiều các bạn cao su này nhỏ xíu thì cũng khai ờ, thác luôn ha không cái này ta bỏ rồi gì á cao su giờ rẻ quá không chăm nữa không người ta bỏ đi là bỏ phế luôn với nhà nước á người ta vẫn duy trì khai thác còn tư nhân cái này là gia đình tư nhân ta tự trồng ô cái nông ruộng nè khai thác xong rồi giờ ta chăn bò mà nguyên cái đồng cỏ nữa không rồi luôn ở đây là, đây. nhớ này xưa đi chăn bò xưa chăn bò gì nè thả bò đang rồi đi ờ, chơi dí bắt chúng tìm luôn quá trời cái đồng ruộng là người ta người ta trồng à, trồng lúa hết mùa rồi à, người ta chưa có sới chưa có ủ đất này đất bây giờ người ta còn bò cho bò mà đường à, hơi sóc xe tải đi hơi nhiều đường này xe tải đi nhiều quá sóc lắm ổ gà ổ voi vô à, khu công nghiệp đá bạc à, giờ mình à, mình với à, mình với cường sẽ chạy vô khu công nghiệp đá bạc để uh, cho các bạn coi những cái uh, tấm năng lượng mà họ làm mà để mà sử dụng uh, điện cho khu công nghiệp bạn. rộng quá rộng một cánh đồng siêu lớn dạ, à. thường nói cánh đồng hoa hướng dương cái này tấm cánh đồng là tấm năng lượng à, các bạn chắc có nhiều bạn chưa biết là ở dưới Vũng Tàu là có một cái chùa rất là lớn nổi tiếng ở đường Hòa Thám là Linh Sơn Cổ Tự thì à, ngay cái chỗ xã lạc Bạc mình có một cái ờ, Linh Sơn Cổ Tự hai đó là dạng như một chi nhánh của chùa Linh Sơn Cổ Tự ở Vũng Tàu à, cũng do trụ trì ở đó mở luôn các bạn Linh Sơn Cổ Tự thì rất là linh thiêng đây cái này nó sẽ có cái bảng là Linh Sơn này Linh Sơn Cổ Tự hai Linh Sơn Cổ Tự dạ, hai, Giáo à, Linh Sơn Cổ Tự một của mình à, ở đường Hoàng Hoa Thám Vũng Tàu cái này, ờ, cái này là chi nhánh hai, dạ, bắp non các bạn bắp nó mới lên là bạn chừng cỡ à, à, xíu xíu được. bắp đó là bò rất là thích ăn <laughs> chăn bò ngày xưa là nó thấy bắp đó là nó thèm lắm ăn cái đến đến luôn đó bắp này, bắp này đo à Đỏ Đồng Nai đây là cổng khu công nghiệp ở bữa đây à, bên hình như mé bên này là mình không thấy được tấm pin đâu đấy cái mé mà bên cho mình câu cá mé bên câu cá mình đi mình thấy tấm pin đúng không ừ, đúng rồi bên này là khu công nghiệp cổng khu công nghiệp vô bảo vệ nó chặn lại à đây là cổng đó. khu công nghiệp đó bạn đó. cái khu nghiệp này lớn lắm làm bảo vệ nó chặn lại à, đó, khu quanh à, làm ba cái cây rồi à, biển đâu rất là đẹp đó cái đường vô khu công nghiệp lớn siêu lớn luôn siêu đẹp luôn à, lớn luôn đầu tư ờ, chủ yếu là như này hay là đó là Nhật Bản Nhật Bản nó hợp tác ở ngoài này là cũng còn nhà dân nhưng mà ở trong kia có các nhà máy lớn lắm để chạy lên này thấy nè giờ mình đang thấy hướng này về là ngã xấu đó bạn nè đó các nhà xưởng ở trong này nè ở trong đó nhà xưởng lớn ở trong đó đó tấm pin năng lượng ờ, chắc bên này thấy là khúc rồi tấm pin năng lượng nó chỉ

lượng thủ với châu là hết gà hết số luôn ạ đây cánh đồng năng lượng mặt trời đây gà nguyên cánh đồng năng lượng mặt trời luôn nè các bạn rất là lớn đây, đây các bạn lớn lớn lắm đây mình phóng to nha các bạn thấy nha bây giờ trăm hecta đó toàn bộ là tấm pin năng lượng mặt trời không các bạn Bên đây thì trời không có nắng lắm ha Trời ơi nhiều mây Quá trời lớn luôn rồi. cái này mà phải có cái lạc cam mới, mới quay à, cho các bạn thấy à, toàn diện được lạc cam mày quay đẹp lắm bay trên đẹp lắm đó, cái cánh đồng mà à, bao nhiêu hecta cái này mấy trăm hecta toàn bộ là tấm pin năng lượng họ chỉ để tấm pin năng lượng để mà tích cái này năng lượng chắc dư điện bán lại cho nhà nước luôn á rồi các chạy đi thì trong video này mình à, với à, cường thì đang trên đường về ngay à, khu à, đá bạc ngay khu công nghiệp và sẽ mà quay cho các bạn xem cái gọi là cánh đồng năng lượng năng lượng mặt trời của khu công nghiệp đó nhưng mà hiện tại mình vô rồi thôi uh, xin chào các bạn nha các bạn nha ờ, nhớ like xe ủng hộ cho mình xem video á vô đây là cái chỗ nổi tiếng đó bạn là nói tới đó bạn nói cái địa điểm này biết đó là vùng binh ngã sáu đó bạn à, thì ờ, các bạn xem video nhớ like xe ủng hộ cho mình một like để mà mình tiếp tục cái đà, niềm đam mê của mình nói chung mà mình cũng mới bước vào gọi là youtube các bạn nhớ cho mình một cái like để mà